Năm ngón tay một ngày, năm ngón tay tranh luận với nhau xem ai mới là quan trọng hơn cả. Thoạt tiên, ngón tay giữa nói, tôi là trung tâm của bàn tay, không có tôi thì bàn tay không còn gì nữa. Các ngón tay khác phản đối tuy ở vị trí trung tâm nhưng cậu có giúp bàn tay cầm được đâu. Ngón tay đeo nhẫn cũng vỗ về tự hào, tôi có vai trò quan trọng nhất có nhiệm vụ đeo nhẫn cưới tượng trưng cho tình yêu của người phụ nữ. Các ngón tay còn lại đều chế nhạo, cậu nên im đi. Nhẫn cưới nhẫn thì có gì hay ho? Ngón tay trỏ nói, quan trọng nhất vẫn là tôi. Ai là người chỉ đường cho bạn? Chính là tôi và chỉ có tôi. Ngón tay cái phản đối, bạn nhầm rồi, tôi cũng chỉ đường được nhưng chỉ một cách khéo léo tế nhị hơn. Tôi không chỉ về phía trước mà chỉ qua bên phải, bên trái và phía sau. Út ngón tay riêng vẫn im lặng. Nó thầm thì, mình là ngón tay nhỏ nhất, mình sẽ phụ giúp các anh làm việc lớn. Thành công của các anh cũng là chính của mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong bàn tay, mỗi ngón tay đều bình đẳng và hữu ích cùng làm việc. Mỗi người đều có công việc riêng chu toàn bộ phận đó là chúng ta sẽ trở thành người có ích. Con người trong xã hội hôm nay đang bị phân chia bởi tiền bạc vật chất, điều nguy hại nhất đó là sự phân chia bởi tư tưởng thành kiến. Bởi cái tôi khổ sở hữu kỳ, ai cũng muốn quản lý chính mình, cho mình là trung tâm vũ trụ. Thiên Chúa thì khác, người tự do hạ bé hòa mình với thụ tạo. Người tự xóa mình đi, tự hủy trong bản chính người để hiệp nhất nhân loại trong một nhiệm vụ duy nhất. Trong cái nhìn của Thánh, nhiệm vụ phục vụ sinh nhật chúng ta hòa hợp chúng ta với Thiên Chúa. Biến đổi lại chúng ta thành thụ tạo mới. Vì thế, không ai diện khoe mình về một phương diện nào đó, đừng phân biệt mình là do Thái hay Hy Lạp, Nepo hay tự do. Tất cả chúng ta đều thừa hưởng quyền làm con của Thiên Chúa, được tham gia vào dịch vụ cho vay tin mừng. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em được gọi để chia sẻ cùng một niềm tin. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép giặt. Chỉ có một Thiên Chúa, cha của mọi người người, dựa trên mọi người, vượt qua mọi người và mọi người. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị cho công việc được xây dựng thân thiện với sự tôn trọng cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp tác. Nhất trong tin đức và trong sự nhận biết con Thiên Chúa tới người trưởng thành trạng thái. Tới tầm vóc viên mãn của đức bà F4,4-6.12-13. Song tinh thần hiệp hành trong giáo hội, chúng ta được mời gọi tôn trọng sự khác biệt và khả năng của người khác. Khi đi giao giảng tin mừng, Đức Chúa Trời không vô ngại đến với những người nghèo, người lỗi cảm hóa và trao cho họ niềm hy vọng cứu độ. Qua các bí ẩn, giáo hội như người mẹ nhẹ nhàng mở rộng vòng tay đón nhận tất cả các con mình, nhất là những con lạc hướng và mang đầy thương hiệu. Giáo hội ví như vườn hoa muôn sắc, trong mỗi tín hiệu mang hương sắc khác nhau. Mỗi người đều nhận đặc quyền để hoàn thành toàn bộ công việc của mình. Vì thế, giáo hội không chỉ bị mất một bộ phận nào đó của mình. Giống như một người bị mất bàn tay nhưng sẽ không còn là giáo hội nữa, vì chính yếu tố của giáo hội sẽ bị hủy bỏ. Suenan, thánh thần, hơi thở sống rộng của giáo hội, lạy Chúa. Xin ban sự sống thần linh của Chúa cho chúng con, giúp chúng con được biến đổi, trở nên giống Chúa, cùng biết đối thoại nghe nhau, cùng phục vụ. Hầu lan tỏa vẻ thánh thiện và tình cảm thương Chúa cho mọi người. Amen.